Nơi đây có thể để xe thoải mái khi nhà có khách đến chơi, rất an toàn. Sân trước này là nơi để xe cho gia chủ, có cổng riêng. Cùng mình vào trong tham quan căn nhà nhé. Nhà được xây dựng 4 tầng với diện tích 35m2, hướng Tây tứ trạch, pháp lý đầy đủ. Tuy diện tích chỉ 35m2 nhưng chủ đầu tư đã thuê một đội thiết kế chuyên nghiệp, khiến cho 35m2 mà công năng sử dụng vẫn đầy đủ, Bước vào trong căn nhà ta thấy được ngay phòng khách sang trọng, hiện đại Với bộ ghế sofa, kệ tivi, tủ giày, vân vân Đi vào trong gian bếp, ta thấy được sự ấm cúng, đầy đủ tiện nghi Gian bếp được thiết kế với không gian mở, khiến cho căn bếp thoáng đãng hơn Tủ bếp được làm bằng nhựa cao cấp, đã có sẵn hút mùi Gầm cầu thang được bố trí một nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt gia đình đông người Lên tầng 2 thôi, cầu thang được làm bằng lốc tay vịn gỗ Bố trí tầng 2 bao gồm hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, phòng ngủ xinh xắn, có thể kê được một cái giường nhỏ ở đây. Nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi, bình nóng lạnh, các thứ, các thứ. Bên này các bạn có thể bố trí trẻ nhỏ ngủ ở đây Tầng 3 với cấu trúc tương tự tầng 2. Nhờ có đội thiết kế chuyên nghiệp nên bố trí phòng ốc rất thông minh. Lối đi cầu thang ở giữa khiến việc đi lại giữa các phòng thuận tiện, Vị trí nhà nằm ngay trung tâm Phương Lưu, Đông Hải 1, ngay gần Lộc Vừng Đỏ. Ngõ ngoài ô tô di chuyển thoải mái, ô tô để cách nhà 10 mét. Lên tầng 4 với cấu trúc phòng thờ, sân phơi, phòng thờ rộng rãi, các cửa ra vào đều của hãng nhôm Việt Pháp. Nơi đây thoáng mắt, tầm nhìn ra thành phố, sẽ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.